chào mọi người hôm nay à, rất cảm ơn anh à, Trung anh Trung làm về à, bất động sản đã hộ tống Khải Toàn đi Long An xem một cái căn nhà xem phong thủy một ngôi nhà đây là khu Rồi hiện tại thì thầy Khải Toàn đang đo tọa độ cho ngôi nhà tiên là nơi nào nhiều người giàu sống là nơi đáng sống khu vực đấy khu vực nhiều tiện ích không không khí ở ngoài ngôi nhà là uh, rộng rãi mát mẻ thoáng đẳng hàng xóm thân thiện à, khu vực hàng khu vực xung quanh đây uh, cái môi trường trong lành đúng thứ hai nữa là, là ờ, nhà thứ hai nữa là về cái à, hướng thì mình kỵ nhất là hướng tây vì hướng tây có nắng rất là không tốt À, mình mình khoan mình khoan hãy à, nghĩ tới những cái vấn đề là hướng mình chỉ à, một là hướng tây hai là mình hướng kỵ là kỵ bông thần thôi là được còn những cái yếu tố khác mình sẽ xét sau ví dụ là khi mà mình đi mua nhà thuê nhà thì chủ nhà có yếu tố quyết định lớn đối với mình không ừ, chủ nhà cũng có yếu tố quyết định lớn nha ờ, dạng là mình phải chủ nhà thân thiện cởi mở ờ, mua bán suôn sẻ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới nó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tới tới uh, cuộc sống uh, cũng như là cái uh, khí trường của trong ngôi nhà của mình ở yeah. Dạ. thì đó là những cái uh, yếu tố cơ bản cái cái cách cục ngôi nhà vuông tròn gì đó ừ, cách cục ngôi nhà thì ngôi nhà thứ nhất là phải vuông vắn à, không có bị khuyết góc hoặc là mình có thể mua nhà kiểu mẫu nhà kiểu mẫu thì rất là ok đó. Ờ, những cái nhà khuyết góc thì có sẽ ảnh hưởng tới ờ, những cái thành viên ờ, trong gia đình tùy vào cái vị trí nào sẽ ảnh hưởng tới những thành viên đó cái toàn mới được cô chú chia sẻ là hồi xưa đi mua đất đã vài lần bị lừa là bị lừa là dẫn lên xe đi đến những cái khu những cái khu đất mà ép mua ép ký á thì anh Nguyễn Tấn Trung chia sẻ vài yếu tố để mình hạn chế bị lừa cái trường hợp đó à, để không bị lừa thì thứ nhất là đối với những cái à, nhân viên môi giới nếu như có hẹn à, anh chị tới à, những cái tòa nhà hoặc là những cái ngân hàng để tập trung mà đi trên xe buýt á thì anh chị à, không nên đi thì đa số đó là những công ty à, mua bán à, dự án đất à, rất là xa thì khi mà lên xe buýt thì anh chị thấy họ sẽ à, chủ động à, nói chuyện nhiều hơn à, cho anh chị xem những cuốn sách hoặc là kéo rèm cửa lại để mình không biết không có biết được mình đang đi đâu và cũng để uh, uh, cho mình quên đi cái thời gian chạy xe như thế nào đó và cũng rất là khó khăn trong cái việc là nếu mà mình không có biết được cái vị trí mà mình mua ở đâu thì nhiều khi là họ sẽ dẫn mình lại cái lô đất này nhưng mà sổ thì nó nằm ở vị trí khác thì nhiều khi mình sẽ mua cái cái lô đất đó nó sẽ bị uh, uh, hớ tiền chẳng hạn và mình không có đúng cái nhu cầu thực tế của mình cho nên là khi mà anh chị nào có nhu cầu mua nhà đất thì anh chị nên liên hệ trực tiếp với những công ty môi giới uy tín hoặc là những cái người bạn làm môi giới uy tín để mà không mất thời gian và tiền bạc của mình nha nếu một người à, mua nhà với à, chi phí thấp mà mua nhà trong à, hẻm á, thì cái nhà trong hẻm cái dân trí thường là không có cao như những căn nhà ở những cái khu khu đô thị khu đô thị mới thế thì một người mà tìm mua nhà trong hẻm thì cần những cái lưu tâm gì anh chung có thể chia sẻ và nếu mà anh chị có tài chính à, không có nhiều và muốn mua nhà trong hẻm thì thứ nhất là không nên mua nhà trong hẻm cục mà nếu mà lỡ nó như là hẻm cục thì không nên mua căn cuối cùng và nếu mà có điều kiện hơn nữa thì uh, anh chị nên mua hẻm thông và cái bề rộng hẻm ít nhất là phải 2 mét tại vì là chế cái sự mà đối xung cửa với nhau à, giữa nhà hàng xóm với mình thứ hai nữa là cái điều kiện ngân hàng cho vay hiện tại đó là hạn phải về rộng khách hàng hết nha anh chị đó thì đó là ờ, và cái uh, ờ, dân trí thì có thể là không cao nhưng mà phải an ninh và hạn chế là có quá nhiều chó mèo đấy tại vì khi mà chị vào không thể mà có vừa vào là có chục con chó ra sổ thì rất là ồn ào còn nếu mà đã có điều kiện về mặt tiền á, thì đã mặt tiền thì phải kinh doanh được và ờ, những cái mặt tiền đó là phải là đường xe cộ qua lại sung đấy đường thông thông nhiều đường chính thì đó là những cái lưu ý về về nhà mặt tiền bảo hiểm à, về vấn đề pháp lý vấn đề pháp lý thì uh, hiện tại thì uh, đã có rất là nhiều cái phần mềm uh, để mà xét quy hoạch của những cái quận thì uh, anh chị có thể uh, tại về để mà mình có kiểm tra hoặc là để mà an tâm hơn thì anh chị có thể lên ủy ban nhân dân quận hoặc là phòng tài nguyên môi trường để mà kiểm tra tại vì uh, khách thì uh, lần đầu tiên mua nhà thì cũng rất nhiều bỡ ở thì nếu như mà mình uh, nghe về một phiên diện ví dụ như là nghe môi giới hoặc là nghe chủ nhà nói thì cũng rất là khó tin tại vì uh, tâm lý thì cũng là hơi lo sợ thì chủ nhà cũng bán được và môi giới cũng vậy để mà lấy có hoa hồng thì đương nhiên sẽ có nhiều khi họ sẽ nói những cái điều mà không có thực tế thì để mà an tâm nhất là mình cứ lên trên quận mà không thẳng môi trường để hỏi và bên à, không biết bên nào nhưng mà bên chung thì có hỗ trợ pháp lý cho khách rất là kỹ nhưng chỉ có thể yên tâm vấn đề đó và lúc nào cũng khuyến khách là lên lên phòng và bên quận mình kiểm tra mặc dù là bản thân chúng tôi kiểm tra đều sẽ bắt được cái đó là để tạo sự tin tưởng với khách hàng đó tôi nhắc lại là nếu mà mình mua nhà trong hẻm mà hẻm à, cái diện tích hẻm nhỏ dưới 2 mét thì đầu tiên mỗi ngày mình bước ra mình có một cái tầm nhìn hạn chế gọi là tầm nhìn bí bách mỗi ngày nhìn cái tầm nhìn hạn chế bí bách khi ra khỏi nhà thì rất là khó để à, làm ăn kiếm được nhiều tiền một cái hẻm một cái khu sống phức tạp hay không thì chúng ta phải đến nhiều buổi trong ngày đúng không ạ đến nhiều buổi các anh chị có thể à, đi sáng trưa chiều tối gì cũng được đấy mình có thể đã biết được vị trí rồi mình cứ lại mình tham khảo và thứ nhất là, là để mà biết được cái thông tin chính xác về cái à, khu dân cư cũng như là cái ngôi nhà đó có tốt hay không thì anh chị nên có hàng xóm là tốt nhất và nếu như mà anh chị nào kỹ nữa thì có thể là xem nhà uh, sắp tới là mùa mưa này chị có thể cố gắng tranh thủ xem mùa mưa để biết được là cái khu đó có bị ngập hay không có thể nhiều khi nó ngập không ngập ở nhà của mình nhưng mà nó ngập ở đường chính thì cũng rất là khó khăn trong cái việc đi lại thì nó, à, nếu mà anh chị đã có tài chính hạn chế và bắt buộc phải mua ở những ngôi nhà có bị ngập như vậy á, thì tốt nhất là anh chị có thể là kiếm thêm một cái đoạn đường phụ nào đó để mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề bị ngập khi mà mình Ờ, hiện tại thì trung đang làm ở Bình Thạnh và Bắc quận 12 thì những cái đường đó hiện tại thì ờ, cơ sở hạ tầng thì cũng rất là tốt rồi và có rất là nhiều đường thông để mà mình giải quyết được những cái vấn đề mà chúng vừa nêu trên thì có thắc mắc gì thì chị cũng liên hệ không hẳn là trường đâu mà mình uh, tin tưởng một giấy nào đó giúp mình đi thì mình hỏi cái vấn đề đó rồi cảm ơn uh, Nguyễn Tấn Trung cảm ơn các bạn à, xin chào